trời ơi là trời Đã mấy ngày trôi qua rồi Bọn mình vẫn chưa thể nào mà tìm ra được tung tích của ông Rô đây ở đâu hết các bạn ơi Từ lúc ổng biến thành ma sói xong Ổng cứ gọi là chạy lung tung lung tung Bọn mình không kiếm được ổng mấy bạn ạ à. Buồn ghê luôn á hey, Có bạn nào biết cách nào để kiếm được ông Rô Các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha hey, Dịch ơi, anh có cách nào để tìm ra Rô không Dịch Trời ơi, cách để tìm ra Rô Anh nghĩ là Rô Siro là bây giờ biến thành một con sói rồi mà cái loài sói ấy, thì nó cũng là tiêu một cái giống loài mà gọi là động vật thôi mà bây giờ riêng cái giống loài này á anh nghĩ là chúng ta chỉ cần một khúc thương thật là to thật là ngon để chúng ta dụ con chó sói rồi ra là được rồi <laughs> tàu ao tàu ao anh nên nhớ một điều này nha là siro bị biến thành chó sói chứ siro không phải biến thành con chó hiểu không cho nên là rô không thích ăn xương anh hiểu không anh nói gì giống như là rô thích ăn xương á mẹ tàu lao tàu lao còn xem sao xem nghĩ thế nào à đúng rồi tôi có ý tưởng là hay đấy mà tôi sẽ có thể làm một bánh kem siêu to khổng lồ tôi dùng Ừ. anh Rô tới Mùi nghĩ sao được không <laughs> Trời ơi trời đúng là con Ờ. gái bạn ơi Toàn nghĩ ra mấy cái trò dễ thương dễ thương không Sim nên nhớ nè Siro biến thành ma sói á mà chó sói á, thì lại rất là thích ăn thịt thôi chứ không có thích ăn bánh kem đâu xin đừng có tưởng sói ăn thích ăn bánh kem mà làm bánh kem dụ ta thảo đâu người ta đưa ra ý kiến gì chê giờ em thử nói bây giờ ý kiến của em là gì để giúp được siro ra nào trời thì em cũng đâu có biết là làm cách nào để kiếm được siro đâu cho nên bây giờ em mới phải hỏi mọi người với lại hỏi mấy bạn fan cách nào để kiếm được siro nè chứ em cũng có biết đâu Ây, khổ ghê luôn á giờ em cách nào để kiếm được rô ta ô à, à đi ghét ô mọi người mọi người mấy thằng trộm chó bảo nó đi bắt rô về Tàu lao thôi chậm chó cái đầu ông thôi chậm chó mình mới vừa nghĩ ra một cái ý kiến thế này nè có nghĩa là là là ủa gì ở gì vậy ủa gì vậy ủa chưa mấy bạn ơi có báo động có báo động à có báo động rồi có nghĩa là siro đã xuất hiện ở trong làng hero team rồi các bạn ơi ok ok có báo động có báo động mọi người anh em tứ trụ tập hợp tập hợp để đi bắt siro nhanh lên nhanh lên nhanh lên <laughs> có báo động có báo động <laughs> nhanh lên nhanh lên nhanh lên à siro à đâu vậy tôi biết ông ở đâu rồi nha ông đang ở trong làng hero team đúng không có báo động rồi <laughs> à, à, à, à, tôi mới vừa thấy báo động gọi là con con con con chó sói siro rồi xuất hiện ở trong làng ở trong chỗ này nè mọi người ở đâu ta từ từ để xem coi siro đâu đây con chó sói siro à đây đây thấy Thôi anh ơi, em nghĩ là chúng ta nên gọi là con sói siro đừng gọi là con chó sói nữa nghe. Dạ. Yeah. Chó nào quá. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Cái gì vậy vậy? Rồi xong luôn này thì cho ông chọc nó nè. Lại đây lại đây sim lại đây, bình tĩnh bình tĩnh. Ôi. Siro, Siro ơi. Nhìn nhìn bên đây nè đâu. Cái gì vậy? Ngoan ngoan ngoan qua đây nè, qua đây nè. Trời ơi qua đây nè, qua đây nè. Ui nó qua thiệt nó qua thịt. Trời trời trời trời. Rồi rồi rồi nè Sido em nói nghe nè từ bây giờ từ từ từ từ để cho siêu nhân người ta nói chuyện xíu cho ông nhào vô quýnh liền ông nội ông không coi phim siêu nhân bao giờ hả chứ khi nào mà siêu nhân biến hình xong ông mới quýnh hiểu không còn người ta đang đứng nói chuyện thì ông không được quyền quýnh hiểu không à, thế à? hiểu không quay lại lên tao không cần biết tao không cần biết à, à, à, à, à, à, à, à, à, trời trời sao ông cứ tấn công một mình hoài bạn ơi trời ơi nè nha cái ông này ông làm sai kịch bản nha giống như trong phim siêu nhân là yêu quái không được quấn siêu nhân khi mà siêu nhân chưa biến hình nha ok <laughs> sim ơi <laughs> con sói siro chui vô chuồng của bé mưa rồi kìa ủa sao nó vô bé mưa của tôi vậy trời cái gì vậy tính ra cái chuồng này chuồng của bé mưa mà siro chiếm luôn rồi các bạn ơi hey không nói nhiều nữa không nói nhiều nữa bây giờ á mục đích của bọn tôi đến đây là để bắt ông đem dời lại gọi là căn cứ để gọi là tìm cách chữa bệnh cho ông nè đấy anh em siêu nhân tứ trụ bây giờ còn có ba người sao lần nào cũng còn có ba người ta rồi, rồi chén cơ luôn trời siêu nhân kiểu này là chết rồi à, ấy siêu nhân tứ trụ biến hình ha rồi thì bây giờ siêu nhân tứ trụ đã biến hình rồi nè các bạn ơi bạn thấy bộ giáp của mình có ngầu không nào nếu thấy ngầu nhớ để lại một like một subscribe và đăng ký ủng hộ cho siêu nhân tứ trụ nha ủa một hai từ tính ra mình đang đi quýnh yêu quái mà tiện mình quảng cáo kênh làm gì ta quên mất quên mất em con sói Shido bây giờ bọn ta đến đây để tiêu diệt ngươi và bắt ngươi về nè muốn bắt ta hả đâu có dễ đâu hãy xem sức mạnh của ta đây hơi hơi ủa gì hơi hơi trời chết đâu hai da dạ trời ơi trời ơi đi ô nè nè nè nè dịch ơi dịch tuổi heo dịch dịch tuổi heo đi ôi trời, trời rồi mày đứng lại lắm, tao đánh cho mày chết tới tao rồi mày tỉnh là tao là mày xong rồi con ở đâu rồi xong luôn chết luôn rồi rồi xong luôn rồi mấy bạn ơi <laughs> còn gì nữa sau Nhà của Timmy banh chành Nhà của Simmy nát bét Nhà của Dịch thì tan hoang Trời ơi trời Ôi, May quá nhà của mình ở xa cho nhà mình không bị không bị gì hết <laughs> May ghê trời à, à, à, à, xin xin xin xin lỗi Sim nha Tôi lỡ cười lên nỗi đau của Sim rồi Ôi. Nhưng mà giờ anh Rô làm gì tụi mình làm sao giờ Trời Ai biết được Trời ơi bạn ơi, hình như là Siro bị biến thành chó sói lâu quá cho nên là Siro gọi là bị gọi là sao ta người ta gọi là gì ta? Ờ bị mất trí nhớ rồi, Siro không còn nhớ gì hết trơn á, xong bắt đầu là phá hoại gọi là các ngôi nhà trong làng tùm lum la à. Ủa mà ông dịch đi đâu, ông dí theo lâu quá ta, khi nào ông mới về trời để cho ông coi ngôi nhà của ổng nè. À. Banh chanh rồi. À, à. Ủa, Ủa gì? Phá hoại của trời ơi, Rian đâu ơi. Trời nhà nè. Ui trời ơi ui Ủa? ui nó bắn sát sát hết đằng sau bóng ơi cứu cứu cứu cứu ui vậy trời ơi trời nó lại chạy xe nữa bạn ơi để em để em ơi chạy xe nè ui ui đứa lại ơi mình còn chưa kịp chém nữa tung tung đây đi bằng chân nghe rồi rồi đúng bắt đầu kìa cứu cứu cứu ờ nó chạy rồi nó chạy rồi nó chạy rồi chạy mất tiêu luôn rồi nó chạy rồi trời ơi là trời bạn ơi mình tính mình tính chém cho ổng một cái để cho ổng ngất xỉu để mình đem ổng về ai về đông chạy nhanh quá bạn ơi đúng là gọi là chó sói racing boy trời ơi trời ơi mà dịch ơi dịch coi ở nhà dịch kìa Coi nhà dịch kìa Trời ơi, công tiền nhiều tôi Xây bao nhiêu tiền bao nhiêu cổ mang hết một vạn kim cương đi xây giờ nó thành cái gì đó <laughs> Trời ơi Ủa sao không Ê mà tính nào cho sói người khôn ha Nó bắn nhà nó không bắn nó đi bắn nhà người khác Trời trời thì tất nhiên nhà nhà của ông đô Tuốt bên kia sống bắn được Cũng may nhà em ở xa cho nhà em không bị hết <laughs> Trời trời <laughs> Vui ghê luôn trời ơi Hôm nay gọi là chưa gì chưa đến Tết mà được coi bắn pháo hoa Bắn pháo hoa mà vô duyên quá à Sao không hư thì mình sẽ vui Trời ơi ơi nhà người ta nát hết được rồi à rồi ok thôi được rồi bây giờ nhà các bác thì giờ làm cách nào để gọi là cho mấy căn nhà này trở lại bình thường đây trời mấy bạn ơi bạn có cách nào không chứ giờ gọi là banh chành thế này chắc cũng tốn rất nhiều kim cương luôn á không mà khoan từ sim ơi tính ra là sim có phép thuật cái sim ờ. tào lao phép thuật dạ. này chỉ phục hồi thôi chứ làm sao phục hồi được nhà tào lao Phép thuật của Simi là phép thuật có thể gọi là phục hồi được máu cho tất cả gọi là mọi thứ ở trên đời này Ngay cả nhà cửa bị vỡ Simi vẫn có thể phục hồi được, ghê không? Simi cái gì hư hỏng, Simi đều fix được hết Đúng Về rồi em em em em nói dịch nghe nè chẳng hạn như là cái đầu của dịch đi dầu mà dịch đi cắt tóc đi mà người ta lỡ ta cạo cái đầu dịch thành đầu chọc á dịch chỉ cần qua nhà simi simi hồ biến cái cái đầu dịch có tóc lại đầu đau quá dạ anh còn còn còn cái bóp ai ai mới tiêu hết tiền anh về lấy em phục hồi giùm anh anh chưa chưa là tào lao simi thì phải phục hồi nhà được chứ không phục hồi tiền được đâu nha ủa sao xem ok à, nhưng mà cái này rất là mệt nha nó sẽ tốn rất là nhiều sinh lực nên cái này cũng phải rất là cố gắng đó nha ok ok à... thôi xem cứ uh, sử dụng uh, hết sức mạnh đi làm một lần biến hết tất cả nhà hôm đây trở bình thường nghe xem được rồi ok tôi sẽ cố gắng uhm, thấy cha wow ủa sao chưa thấy gì hết trơn à. ủa gì vậy ủa trời ơi chơi kìa sao nó chơi à làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại 옴브라 시부아 옴브라 야 nhầm 옴브라 시부아 옴브라 hồ biết trời ơi xịt dữ vậy bu cái nhà ờ. chơi bình thường nè Ủa. Trời ơi Dịch ơi Cái nhà của Dịch được. Cái nhà của Dịch kìa Dịch Trời trở lại bình thường luôn kìa Nhà tiếng mi cũng vậy luôn Nhà trở lại bình thường rồi Bay bay Anh vào chỉ xem tiền anh bóc tiền còn không Chạy chạy tàu lao ở Bạn ơi ông Dịch này ổng tham lam bạn ơi Ổng cứ suốt ngày cứ gọi là Muốn cái, cái ví tiền trở lại bình thường cái như cũ Nhưng mà Dịch thì Dịch xài tiêu phung phí lắm là sao Tim tim tim sao rồi Chạy Trời ơi, còn sao nữa Simi dùng gọi là sức mạnh của Simi để biến lại mấy căn nhà mệt quá Nó xỉu luôn kìa Thôi mình để xem đó đi anh em mình về dịch Ôi trời ơi, sao con người này vô tâm vậy Sim ơi Ôi đâu đừng ra Hai người vậy luôn hả Tôi nằm xíu mà rồi bỏ tôi đi luôn hả Siêu nhấn gì kìa Trời ơi giỡn xíu mà Tôi biết Sim đâu bị gì đâu Sim giả bộ thôi đúng không <laughs> Thôi giờ này đi Bây giờ bọn mình về lại căn cứ để tìm cách gọi là bắt ông rồi đi ờ, Mà khoan từ về lại căn cứ làm gì nữa Bây giờ bọn mình phải tìm cách bắt ổng lại luôn chứ Cách nào về đó Sim ơi tôi hỏi sim nè sim có biết ai của quen biết ai rồi có cách nào bắt được ông rô lại không hay dịch biết ai không quen biết ai à đúng rồi ừ, à đúng rồi tôi có quen biết được một gọi là bà phù thủy oh. tôi nghe nói bà phù thủy nó có khả năng gọi là gì ta giải hóa tất cả lời nguyền luôn đó Vậy, bà phù thủy có khả năng hóa giải được tất cả những lời nguyền uhm, ừ, cũng đúng ha đúng các bạn ơi bởi vì phù thủy là người chuyên gia tạo ra lời nguyền Cho nên mình nghĩ rằng bà phù thủy chắc chắn sẽ biết cách nào để hóa giải được lời nguyền Nghe cũng hợp lý á Rồi xem dẫn đường cho bọn tôi đi ừ, Ok, được rồi đi theo tôi nè đây, Ok, đây. ok Đây, đây, đây, đây Đi theo mọi người ơi, let's go Đi What? Trời, tính ra bà chịu hỏi cho cô bô cho một mình bà đi luôn hả lấy xe máy đi à, cho nhanh bà nội à xe máy ha à, ok quên mất slogan của của siêu nhân là xe máy quên <laughs> siêu Ê, nhân là chạy xe máy không siêu nhân chạy xe máy mà con chó sói cũng chạy xe máy luôn <laughs> đi thôi cuối cùng thì cũng đã đến được nhà của bà phù thủy rồi bạn ơi hay xem ơi xem có chắc là bà phù thủy này giúp được một mình không á trời chắc trời ơi tôi lúc nào bà với tôi rồi lúc nào cũng đi gọi là đi chơi mà trời ơi bà mà bảo với tôi vậy á ok ừ. rồi để tôi gõ gõ cửa coi ê bà phù thủy ơi bà phù thủy muốn bà gọi đây à, ui trời sao, sao nghe cái giọng bà thấy ghê vậy trời trời bà à, phù thủy ơi dạ bà phù thủy ôi à. dạ, trời à trời sao, sao mình gõ cửa ăn trước bà phù thủy bà bước ra từ từ đằng sau nhà ai ta ê dạ dạ À, dạ chúng tôi à, là gọi là biệt đội siêu nhân hôm nay chúng tôi đến đây muốn nhờ bà phù thủy giúp bọn tôi một một việc có thể nào giúp bọn tôi được không ạ à? giúp việc gì trình bày nghe coi À thật ra thì gọi là bọn tôi đang bị đang đang có một người anh và người anh này của bọn tôi bị biến thành ma sói. Cho nên bây giờ bọn tôi muốn tìm cách để giúp anh ấy trở thành người bình thường. Ngươi có thể nào giúp à, à, bạn có thể nào giúp bọn tôi không? Biến thành ma sói và mọi người đang có nhu cầu trở lại làm người đúng không đúng rồi thôi xin tự giới thiệu tên chị là sim mây à, à, à, tên là gì vậy? ta là phù thủy vip nhất làng hero team ta có pháp nhân cực kỳ cao cường luôn và việc này với ta là đơn giản <laughs> đơn giản hả vậy vậy chị chị chị chị bằng tôi cách đi à tất nhiên rồi ta sẽ chỉ cho các người một cách để cứu được người bạn của các người nhưng nhưng sau có làm thì mới có ăn đó, đó là giá để chúng ta có thể làm việc với nhau là 500 kim cương Trời ơi, cái gì vậy trời Ủa Sim, tính ra Sim nói đây là bạn của Sim mà sao bả đòi đến tận 500 kim cương vậy Ủa gì cả vậy, ủa bà tính ra tôi với bà thường đi chơi free mà sao giờ bà chơi nguyên 500 gì má Gì ghê vậy à, Nếu bà không phải bạn của tôi thì cái giá nó sẽ là 2.000 kim cương đó À Ai, thôi được rồi, rồi sim ơi kệ đi cãi bả đi nói chung là trên cuộc đời này ai cũng đâu giúp ai không chuyện gì đâu đúng không thôi rồi bây giờ thế này đi xem bài tí nữa bọn mình về bán nhà của dịch mà gọi là mình lấy kim cương mình trả cho bả sau ok ok um, <laughs> um. ok ok à, bọn em đâu nói gì đâu dịch tuấn em ok à, đúng, đúng rồi đúng được rồi. rồi ok bọn tôi chấp nhận lời đề nghị của bà 500 kim cương đối bọn tôi là gọi là không thành vấn đề vậy thì tiền nhiều để làm gì đó bọn tôi có nhiều tiền lắm yên tâm tiên bọn tôi về tôi bán nhà của dịch trả cho ok um, rồi rồi um, bây giờ bà chỉ bọn tôi cách nào để hóa giải lời nguyền đi ai trời ơi cái cách á, để có thể cứu được một người từ ma sói trở lại hình dạng con người rất là dễ thôi đấy là chúng ta phải tìm cách loại bỏ đi bộ lông của người sói thì hắn ta sẽ có cơ hội trở lại làm người mà để loại bỏ bộ lông của người sói thì không phải là ra tiệm spa xong rồi quắc lông như người ta đâu mà là phải cho con ma sói này tắm trong mật ong tắm trong mật ong à. mật ong là nguyên chất 100% không phải hàng phất À hóa ra là cách để có thể giúp cho người sói trở lại thành con người bình thường đơn giản vậy sao Chỉ cần tắm cho mực ong thôi hả cái gì đơn giản vậy Thôi được rồi cảm Chỉ ơn bà phù thủy Mà mực ong rồi lông của ma sói sẽ tự dụng và các người sẽ đạt được mục đích Và đừng quên pay 500 kim cương sau khi hoàn thành xong công việc Ok ok rồi tôi nhớ rồi mệt bà này quá là kim cương hoài <laughs> Ok bạn ơi hóa ra là đơn giản đến như vậy các bạn ơi Chỉ cần gọi là chỉ cần chúng ta gọi là làm mất đi bộ lông của người sói thì người sói sẽ biến thành con người bình thường đó ghê chưa ghê chưa ôi khoan vậy đây khi nào vậy đây vậy đây có có có khi nào mình cho ổng tắm cho mật ong xong tí nữa ổng mất luôn lông nách không anh ờ, đó à. Ê, có khi nào nhúng vào xong tí nữa rồi mất luôn tóc không ta ừ, thành đầu hói luôn tào lao quá à thành đầu hói luôn ok thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm ông rô nào các bạn ơi để gọi là đi, tắm tóc cho mực đi, nào nhung nhung nó vô nhớ tổng cái đầu lên không nói <laughs> mực hết tóc luôn One eternity later. Ê trời là trời mấy bạn ơi, từ sáng đến giờ anh em mình phải chuẩn bị cực kỳ lâu luôn mới được một cái hố đầy gọi là gọi là gọi là gì? Mực ong ở dưới đây nữa bạn ơi, bạn coi thấy không? Quá trời mực ong luôn. Trời ơi, kiểu này mà mình té xuống dưới là ngon lắm luôn á, ngọt lắm luôn á. Gì anh? Hả? Cái gì mà cái hố mực ong mà sao nó không trong nó ít quá vậy? Trời ơi trời anh có biết là mật ong nguyên chất ờ, đắt tiền lắm không mình không phải gọi là gọi là rẻ đâu nha em mua có như đây mật ong thôi mà em bán luôn cái xe máy em mới đủ tiền mua trời ơi biết thế nãy nha mình đi ra ngoài tiệm mua ít keo chó dán lên người nó giật lông nó ra xong rồi cho nó tắm mật ong tao tắm mật ong thì gọi là mới đúng theo lời của bà phù thủy nói chứ ok bây giờ nè Bây giờ bọn mình đã chuẩn bị xong cái hố mật ong rồi Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ ông Rô đi đến chỗ này nữa thôi là xong Ê, Dịch có biết cách nào để cho Rô đến đến chỗ này không? Ừ chị không biết đúng không? Xì biết không? Ừ không biết làm cách nào Không ai biết hết đúng không? Rất là đơn giản thôi Mấy bạn có biết cách nào để làm cho rô gọi là chạy đến đây không? Rất là đơn giản Mình sẽ chỉ cho bạn cách này để mai nãy bạn có chơi chung với Siro Các bạn chỉ cần sử dụng cách này thì Siro sẽ chạy đến chỗ của bạn liền Đó một cách rất là đơn giản thôi Chúng ta chỉ cần la lên là À Siro là người bắt cua ngu nhất Việt Nam Siro là người bắt ngu ngu nhất Việt Nam đó xin có biết là Si Si Siro là chùm bắt cua của Việt Nam không bọn mình mà la lên là Siro bắt cua ngu nhất Việt Nam là bảo đảm Siro sẽ tức giận Siro sẽ chạy đến đây hiểu không ồ được hả hợp lý tất nhiên rồi ừ. nè nghe tôi la lên nè Siro là người bắt cua ngu nhất Việt Nam có giỏi thì đến đây solo bắt cua với ta nè bắt cua quá dở dở quá Đúng rồi ơi. Siro à. bắt cua dở lắm Siro ơi đến đây solo bắt cua với ta nè ủa sao từ nãy giờ la quá trời la không thấy ông đâu ta Xí đâu à, Ủa ờ. người ta bắt cô luôn À ừ, Tới kìa tới kìa À thấy rồi nha thấy rồi nha Quay cái con sói bắt cua ngu nhất Việt Nam kia Bọn ta muốn solo bắt cua người có giỏi thì nhảy xuống đây solo với ta nè Xuống đây xuống đây Tức quá tức quá tụi bay dám kêu tao bắt cua ngu Tao sẽ giết tụi mày Yeah Trời ơi Cái gì vậy Trời ơi trời ổng biết to không lồ kìa Dịch đi đi tôi đi mày phòng anh em anh em nhảy xuống mật ong nhanh lên nhảy xuống nhảy xuống rồi xuống rồi xuống rồi xuống rồi leo lên leo lại leo lại leo lại <laughs> leo leo leo leo rồi rồi cảm giác bị dính ở trong mật ong như thế nào hả ru à, dạ. chịu quá gác quá à, gác quá à. hả rồi, rồi, rồi đó bắt đầu ông ông bị rụng lông rồi đó dịch ông bắt đầu ông rụng lông rồi Ê, toàn dữ gì trời, trời Yên tâm đi, tí nữa ông trở bình thường cho coi nè A few moments later. Ủa, ủa, ủa, ủa, ủa, cái gì vậy? Ủa mạng ơi, ủa ông Sido nó mất tiêu rồi. Mới thấy ông ở đây à, rồi, à, ông biến mất. Nó có dụng với lông mười kia bia nó cởi chuông kìa. Chạy, ê, tào lao, ông còn đang mặc quần áo nha, tàu lao. Ủa. Trời ơi các bạn ơi, Sido gọi là đã bị biến là à, ờ, nhầm phải nói là phải là đã biến thành người chứ tại sao lại đã, đã bị ta? Sido biến ờ, thành ờ. người kìa bạn ơi thảo lắm nói gì lắm với phong xuống vớt nó lên nó chết đuối à quên quên quên quên quên quên quên quên ok ok đẩy đẩy ống lên đẩy ống lên đẩy ống lên đẩy ống lên này thì leo lên ok rồi ổng leo rồi leo rồi ok ok leo lên leo lên leo lên lại leo lại Ê, trời ơi bạn ơi khổ quá cuối cùng cũng gọi là giúp cho đô trở thành người bình thường rồi các bạn ơi nhưng mà không biết có trở thành người bình thường mãi mãi ông ta hay là gọi là sẽ gọi là trở thành người bình thường một thời gian thôi trời Ê, nói chung là các bạn nói chung là tập này bọn mình đã giải cứu được anh rô giúp cho anh rô trở thành người các bạn ơi như vậy là vui rồi ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha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 ào tao tao thôi bây giờ hai người dẫn ông về đi còn ờ, em thì còn em thì em thì em phải ăn mực ong đây nhiều mực ong quá dạ. trời ơi ngon quá ngon ây à chô mày luôn tao chô mày luôn tao lấp mày luôn <laughs> chết tôi luôn rồi